Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình. Thì um, giống như uh, tối hôm nay nó chỉ có 3 trận của top league thôi thì mình đã nhận định cho anh em hai trận thì một trận giữa thằng Atletico Bilbao và thằng Mallorca nè. Và trận của Leicester City và Everton thì mình cũng đã nhận định xong cho anh em rồi. Và bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho anh em cái trận giữa thằng Sevilla và Girona vào diễn ra vào lúc 2 giờ tối hôm nay nữa nha anh em. trước khi mình vào nhận định cho anh em á, thì mình cũng đã nói rất nhiều ở rất nhiều video rồi. Thì mình nói với anh em là anh em đang chơi ngoài quả thầu quả cò mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi cho nó hiệu quả hơn thì giống như ở về cuối mùa giải này cà cái đưa kèo ra cực kỳ khó đá cho anh em nên anh em không đã chơi ngoài qua thầu qua cò anh em không thể đầu tư và anh em không thể chia kèo ra anh em đánh để anh em đầu tư hiệu quả được bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang để anh em chơi cho nó hiệu quả đăng ký trang trang đây là giống như trang trả trước cho anh em thôi anh em giống như anh em có vốn 3 triệu thì anh em nạp vào 3 triệu anh em chơi ăn anh em rút ra về tài khoản của anh em liền còn anh em thua thì anh em cũng chỉ thua có 3 triệu thôi đó còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cọ anh em thua là anh em thua lần mười mấy triệu còn anh em ăn anh em chỉ có ăn được một hai triệu thôi chứ làm gì mà anh em ăn nhiều được tại ngoài thầu qua chơi qua thầu qua cọ là chủ yếu á là anh em chơi cái đó là tới từng hoặc anh em chơi thiếu được đó tới từng chơi để càng lâu thì anh em càng lậm vào nhiều thôi chứ làm gì nó quan trọng là anh em chơi ngày nào giải quyết ngày đó thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn còn chơi để tới từng anh em cứ nghĩ ừ tới từng mới trả mà cứ chơi thiếu thoải mái thiếu thiếu thì càng ngày anh em mới âm càng nhiều bởi vậy mình mới khuyên anh em một cái cách hiệu quả nhất là anh em nên đăng ký trang để anh em chơi đó anh em có thể quản lý vốn của anh em anh em chơi thua vốn 3 triệu thua 3 triệu nghĩ ừ không cần phiền hà tới ai hết cái đó mới là một cái đẳng cấp để anh em ăn chơi còn anh em ăn chơi mà anh em chơi thiếu người ta xong cái anh em suy nghĩ không có tiền cả thì cái chuyện đó chuyện khác nữa đó thì mình chỉ nói sơ qua qua qua những cái vấn đề đó thôi thì mình cũng đã nói rất nhiều trên video nào mình cũng nhấn mạnh cho anh em rồi thì anh em nào hiểu được á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo hoặc cái telegram của mình anh em mình cùng nhau chơi chung để kiếm lợi nhuận từ nhà cái chứ không phải mà mình để cho nhà cái người ta ăn hoài anh em chơi ngoài qua thầu qua cò nhà cái nào ăn được anh em mấy thằng thầu mấy thằng cò nó ăn anh em thôi chứ có ai ăn đâu nó kê kèo lên lúc đó anh em bắt buộc anh em ghiền anh em cũng phải đánh vô anh em đánh vô thì nó ăn anh em chứ ai ăn đó thì đó bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho anh em cái trận giữa thằng Sevilla và thằng Girona diễn ra vào lúc 2 giờ tối hôm nay thì hiện tại anh em thấy trên phần màn hình của anh em là cái đội hình ra sân của hai đội bên phía Sevilla à, đang có chơi với cái đội hình là 4-3-3 còn bên phía Girona chơi với sơ đồ cũng vẫn 4-3-3 luôn nha anh em còn vị trí trên bảng xếp hạng thì anh em thấy thằng à, Girona đang xếp hạng cao hơn thằng Sevilla trong mùa giải này luôn. Trong khi đó Girona đang có vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 41 điểm sau 31 vòng đấu. Trong khi đó thằng Sevilla vẫn đang có vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng xếp dưới thằng Girona với một bậc và đang có 41 điểm sau 31 vòng đấu thì anh em thấy hai hàng này đang bằng đang bằng hiệu đang bằng điểm nhau nha anh em đang bằng điểm và bằng vòng đấu chỉ có thể thua hiệu số thôi đó thì um, anh em thấy nếu mà trận này Sevilla được lợi thế là đội chủ nhà và được lợi thế là mặt kèo trên thì Sevilla có thể thắng trong trận này thì Sevilla sẽ có 44 điểm và vươn lên vị trí của Osasuna đang đứng hiện tại luôn nha anh em đó thì uh, bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần À, thành tích gần như của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà trước nha Sevilla thì đang có cái phong độ cực kỳ tốt trong những trận gần đây nhất nha Nếu tính theo 5 trận thì Sevilla đã thắng 4 Và để ờ, hòa một trước MU là tính nếu tính trên mọi đấu trường luôn nha Thì anh em thấy đó, ờ, anh em thấy vừa thắng Atletico bị bao với tỷ số là 1-0 và thắng Villarreal với 2-1 nè Trước đó thắng MU 3-0 và hòa MU hai đều nè đó và thắng thằng Valencia với tỷ số 2-0 thì anh em thấy cái phong độ gần đây của à, thằng nhà chua ta gọi là đương kim vô địch của cúp C2 đang có một phong độ cực kỳ tốt trong mùa giải này luôn nha anh em anh em thấy về cuối mùa giải Sevilla đang có một cái à, phong độ khiến cho người hâm mộ nở mày nở mặt trong những trận cuối mùa giải nha. Trong khi đó Sevilla đã thắng hết 6 rồi để hòa 2 chỉ để thua 2 trận, thua trước thằng um, à, Fanber của à, cúp ờ, nè và để thua thằng um, Getafe với tỷ số 2-0 thôi. Nếu mà tính theo đấu trường Tính theo cái đấu trường La Liga thì thằng Sevilla chỉ mới thua đúng một trận trước thằng Getafe với tỷ số 2-0 thôi nha anh em. Và hòa một trận và thắng tới 5 trận đó thì anh em thấy thằng Sevilla đang có cái phong độ cực kỳ tốt trong cái giải Serie A trở về những cái trận cuối mùa này nha anh em. Còn mà thành tích chơi trên sân nhà của thằng um, Sevilla thì anh em thấy Sevilla chơi trên sân nhà À, trong 3 trận gần nhất thì Sevilla đã thắng 2 và để hòa một nè. Anh em thấy nếu mà Sevilla trên sân nhà toàn là ba bàn thắng đấu lên không nhưng mà trận này thì ờ, mình nghiêng về cái mã xỉu nó sẽ cao hơn nha anh em tại Sevilla sắp tới còn phải đá trên đấu trường ờ, cúp C2 trái trận bán kết nữa nha anh em thì Sevilla sẽ có một cái phương án là sẽ um, chơi um, chậm rãi là chứ không tấn công mà giống như um, những trận trước thì còn bên phía Riona thì cũng đang có cái phong độ cực kỳ tốt nha anh em trong 10 trận gần nhất á, thì Liona đã thắng được 5 trận mà vậy để thua 3 trận và để hòa hai trận hòa trước Barca với tỷ số không đều và trước Valencano nữa nè họ và để thua thì thua Atletico Madrid và thua thằng um, Getafe và thua Valladolid còn cái trận thắng gần nhất của thằng uh, Girona thì anh em thấy vừa có một cái chuỗi cái trận đầy, đầy vừa có cái trận đầy nở mày nở mặt trước uh, thắng trước thằng Real Madrid với cái tỷ số 4-2 thì anh em thấy cực kỳ trong cái trận đó cực kỳ không ai nghĩ Girona có thể ăn thằng Real Madrid với cái tỷ số 4-2 đó. Trong cái trận đó đó nói chung anh em đầu tư trong cái trận đó thì rất là ok mã tài nổ tưng bừng trong hiệp 1 luôn. Đó. Còn về cái lịch sử đối đầu á, thì anh em thấy trong 4 lần đối đầu gần nhất á, thì à, thằng Girona có thắng hai trận nè và thằng Sevilla có thắng hai trận thì hai này phong độ của nó trung bình trung bình mỗi thằng thắng mỗi trận nha anh em nói chung cũng ngang tài ngang sức với nhau nhưng mà anh em thấy hai này đã ít khi mà ra từ ba bàn thắng đấu lên hai này gặp nhau toàn là xỉu không đây từ một bàn thắng hai bàn thắng và ba bàn thắng là cái trận lượt đi trên đấu trường La Liga đó thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất mà 2-1 dành cho Riona cho anh em xem luôn đây thì cái trận đó Girona được lợi thế sân nhà nhưng mà cái đội ghi bàn đầu tiên á, là thằng à, Sevilla thì anh em thấy Sevilla vào phút thứ 13 là Sevilla đã ghi bàn và qua phút 46 bên phía Girona mới gỡ lên hoàng hòa một điều nè vào phút 88 Girona mới có thể nâng lên tỷ số là 2-1 thì anh em thấy trong cái trận đó là thằng Girona được lợi thế sân nhà chấp với mã kèo là 0,25 luôn nha nhưng nhưng trong trận đó à, thì anh em thấy góc góc chỉ có 6 quả và 5 quả nghiêng về Girona rồi đó thì à, còn mình sẽ tiến vào cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cái trong trận này cho anh em để anh em xem luôn đây thì anh em thấy Nhà cái đang đánh giá thằng Sevilla đang có phong độ cực kỳ tốt và được lợi thế thêm sân nhà nữa. Thằng Sevilla sẽ quyết tâm thắng trong trận này để vươn lên cái vị trí là top uh, top uh, à, 8 trên bảng xếp hạng để uh, tranh vị trí với thằng Osasuna nha anh em. Thì anh em thấy thằng Sevilla đang có uh, uh, chấp với cái mã kèo là 0.5 và tài xỉu 2.5 thì trong cái trận này á, mình không phiên anh em nằm mã tài nhưng mà mình phiên anh em nằm cái mã xỉu thì anh em thấy hai thằng này trong bốn lần gặp nhau chỉ có một trận đúng là ba bàn thắng thôi còn bao nhiêu từ hai bàn đến một bàn thì anh em có thể đầu tư mã kèo thằng Sevilla chấp 0.5 nè anh em nằm thêm một cái mã xỉu nữa thì trận này mình dự đoán 1-0 hoặc 2-0 dành cho Sevilla thì anh em có thể đầu tư cái mã xỉu trong trận này cũng rất là ok thì mình sẽ chốt kèo trong trận này cho anh em luôn để anh em có nhiều mã kèo anh em đầu tư hơn thì mình chốt cho anh em là ba cái mã kèo bốn cái mã kèo trong trận này để anh em đầu tư mạnh tay vào nha thì đây anh mình có chốt cho anh em là nằm thằng Sevilla chấp 0.5 từ đầu trận luôn đó là anh em không cần phải chờ anh em nằm xỉu 2.5 từ đầu luôn anh em nằm xỉu hiệp 1 là một quà nè đó anh em nằm thêm thằng Sevilla chấp hai quả gốc hiện tại gốc là Sevilla đang chấp tới 2.25 nhưng mà anh em có thể lựa cái mã kèo Sevilla chấp hai góc thì anh em vào tỷ lệ trận này mình sẽ dự đoán từ 4-1 hoặc 5-1 góc dành cho Sevilla thì anh em có thể đầu tư Sevilla chấp góc trong trận này cũng rất là ok. Đó thì bốn cái mã kèo mà mình chốt cho anh em trong cái trận này thì anh em chia đều kèo ra để anh em đầu tư trong cái trận này. Còn anh em nào mà muốn cái tỷ lệ kèo chính xác hơn mà những cái mã kèo mà tỷ lệ ăn cao hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo hoặc là Telegram kèo bóng VIP 09 của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm để anh em có thể nhận được những mã kèo chính xác. Thì trên video cũng chỉ là mở những cái mã kèo mà mình chỉ nhận định sơ qua trận đấu để cho anh em tham khảo thôi, còn những mã kèo chính xác là